Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá soi kèo Chiều ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một cái trận bóng ờ, ở cái giải giao hữu Một trận bóng cỏ, đấy là trận đấu giữa Ấn Độ và Singapore anh em thì, à, Trận đấu này thì mình cũng đã chốt kèo cho anh em xong nhóm rồi và Cũng như là ở trên kênh thì mình cũng đã có đẩy cho anh em đấy là cái kèo Ấn Độ chấp 0.5 đúng không ạ Thì trận đấu này hiện tại đang là một đều à, vừa mới kết thúc hiệp 1 thôi thì anh em chúng tôi cũng đã đang tử hòa cho đến ăn rồi anh em Đấy, trận này mình đã cho anh em đi cái tài 2 cũng như là Ấn Độ chấp 0.5 nếu anh em mà đi từ đầu thì anh em à, đi cái tài 2.5 thì vẫn đang thua kèo còn à, mình đi cái tài 2 thì à, đang hòa kèo anh em chỉ còn đợi ăn nữa thôi đấy đây là cái lợi ích mà anh em ở trong nhóm cũng như là anh em mà có cái trang để anh em chơi đấy, mình sẽ đẩy những cái kèo bóng sống như thế này để anh em chúng ta có thể kiếm cũng như là anh em uh, chúng ta có, có thể dễ dàng chơi hơn đúng không? Đấy, có một thằng em ở trong uh, nhóm thì uh, nó còn đi được cả cái tài 1.75 anh em. Đấy, hiện tại thì đã bú được nửa tiền rồi. Đó. Nói chung là trận đấu này thì chắc chắn rằng là Ấn Độ sẽ chiến thắng thôi và mình nghĩ là trong hiệp 2 sẽ có ít nhất là hai bàn thắng nữa thì anh em chúng ta sẽ bú được cái kèo Ấn Độ chấp 0.5 cũng như là cái tài cả trận anh em. à, <clears throat> thì, uh, hiện tại à, những cái trận đấu à, thuộc dạng sáng ngày mai anh em trận đấu giữa Séc và Bồ Đào Nha này cũng như là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ là hai trận đấu rất đáng để anh em chúng ta đầu tư. Thì còn 5 tiếng nữa thì mới bắt đầu trận đấu, vẫn còn thời gian để anh em chúng ta có thể liên hệ với nhau. Đấy, để mình có thể cho anh em vào trong nhóm cũng như nhận những cái tip kèo vàng, những cái tip kèo miễn phí để anh em chúng ta có thể đầu tư anh em nhé. Còn à, bây giờ thì mình cũng sẽ lên cho anh em à, một cái kèo tham khảo để anh em chơi một trong hai trận đấu này à, trận đấu à, giữa Séc và Bồ Đào Nha cũng như là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ anh em Đấy, trận đấu này mình nghĩ là trận đấu sẽ hấp dẫn hơn này trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ à, trận đấu này à, ở vòng trước <coughs> hiện tại thì Tây Ban Nha đang à, có 8 điểm sau 4 vòng đấu à, xếp sau Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha đang có 7 điểm, kém một điểm thôi anh em. Đấy, đây là hai trận đấu rất hấp dẫn để anh em chúng ta theo dõi vì hai thằng này thì sẽ uh, trong uh, cái lượt trận tối ngày ngày hôm nay thì sẽ cạnh tranh cái ngôi đầu bảng anh em. Hiện tại thì uh, Thụy Sĩ thì uh, chắc là họ cũng uh, uh, không còn cơ hội để mà có thể giành được vị trí thứ nhất cũng như là vị trí thứ nhì của bảng đấu này đâu. Mình tin chắc là vậy Tuy nhiên thì đó chỉ là cái phần lý thuyết anh em Còn cái việc mà đội hình cũng như là lối đá nó như thế nào Thì chúng ta cũng phải vào trận thì anh em chúng ta mới biết được đúng không à, Điểm qua một chút về à, kèo handicap nhá Hiện tại kèo handicap đấy, trên sàn giao dịch châu Á Thì Tây Ban Nha đang chấp Thụy Sĩ với cái mã kèo đấy là một một hòa anh em à, Tổng bàn thắng cả trận đang nằm đấy là 2.5 mã kèo 2.5 đấy cũng như là 2.25 anh em nhé à, ờ, với cái mã kèo ờ, trên dưới cả trận như thế này thì mình nói chung là trong cái giải Nations League này thì ờ, mình đang thấy rất nhiều trận đấu có cái mã kèo như này nhưng mà hầu hết thì đều đang gãy anh em nhé không phải là dễ dàng để anh em đấu ra đầu tư đâu đấy vì cái giải Nations League này là không phải là cái giải đấu trọng tâm của các câu lạc bộ quốc gia cũng như là các cầu thủ đấy à, nói một chút để anh em chúng ta có thể chú ý hơn khi đầu tư vào cái Nation League này à, đấy là cái giải Nation League này thì cái kết quả thi đấu cũng như là à, phong độ của các cầu thủ thể hiện trong cái giải đấu này thì sẽ không có liên quan gì đến bất kỳ những cái giải thưởng cá nhân ví dụ như là quả bóng vàng hay là à, à, gọi là chiếc giày vàng châu Âu rồi là các kiểu các kiểu anh em hiểu không vì giải đấu này thì chỉ là một giải đấu thay thế những cái trận đấu giao hữu ở mùa hè ở châu Âu anh em nhé Đấy, nên là cái giải đấu này sẽ không được tính vào những cái thành tích cá nhân của các cầu thủ đấy là lý do vì sao mà mình bảo là anh em nên cẩn thận với cái giải đấu này vì cái giải đấu này thì chắc chắn là các cầu thủ sẽ không cạnh tranh với nhau quyết liệt như là cái giải quân cúp sắp tới đây cũng như là chắc chắn là sẽ không quan trọng đấy à, tiếp theo cái kèo trên dưới rồi kèo à, tiếp theo đấy là cái kèo thẻ hiện tại đang là 3.5 cũng như là tổng góc cả trận đang là 9.5 anh em à, với cái kèo thẻ 3.5 và đội hình cũng như là uh, với cá nhân của mình nhận định đó nhá thì cái trận đấu này chắc chắn sẽ không có nhiều cái sự va chạm đâu khi mà cả hai đội tuyển này đều là hai đội tuyển đi dự vòng World Cup 2022 vào tháng 11 năm năm nay anh em. Tất nhiên là tất cả các cầu thủ đều muốn giữ chân. Bây giờ mà chỉ cần dính chấn thương thôi, nghỉ World Cup hết, không còn gì nữa để phấn đấu. Đấy. Tuy nhiên thì uh, vẫn có rất nhiều những cái mã kèo để anh em chúng ta đầu tư không nhất thiết là anh em cứ tập trung vào hai cái mã kèo chính đúng không đấy còn rất nhiều như là mã kèo thẻ hay là mã kèo góc nó sẽ là rất dễ dàng để anh em chúng ta đầu tư à, điểm qua một chút về đội hình của Tây Ban Nha trong cái trận đấu mà tiếp đón với Thụy Sĩ đi thì anh em có thể nhìn thấy cả hai đội bóng đều chơi với đội hình tấn công 4-3-3 đó cả hai đều sử dụng đội hình tấn công anh em nhé đây sẽ mình nhận định sẽ là một trận đấu sẽ có trên hai bàn vì vậy anh em chúng ta có thể đi cái tài 2.5 hiện tại cũng được đó và mình cũng nói rồi còn cách trận đấu đấy là 5 tiếng thôi đấy 5 tiếng nữa thì cái kèo nó vẫn sẽ nhảy có khi thì ờ, đến lúc mà trận đấu bắt đầu ờ, thấy ờ, đội hình cũng như là các cầu thủ đá nhiệt tình thì có thể cái kèo này sẽ đẩy lên là 2.75 cũng như là ba trái cũng nên có cũng có thể là khi mà thấy ờ, cả hai đội bóng đều ờ, đập nhả cũng như là giữ chân thì có thể cái kèo này nó sẽ nhảy xuống đấy là hai hòa cũng như là 1.75 đó cái kiểu kèo nó nhảy như thế nên là tất nhiên rồi những anh em chơi cò ngoài cũng như là lấy kèo ngoài ấy, thì anh em rất khó để anh em chúng ta có thể đầu tư đó thì ờ, mình cũng sẽ chốt tất nhiên là cũng sẽ phải chốt cho anh em một cái kèo trước trận đấu để anh em chúng ta có thể tham khảo nhá thứ nhất kèo thứ nhất à kèo thứ nhất sẽ là cái kèo thẻ Đấy, kèo thẻ rất sáng xỉu thẻ anh em nhá xỉu thẻ trừ 3.5 FT cũng như là xỉu góc xỉu góc à, cộng chứ nhỉ xin lỗi anh em đây xỉu góc hiện tại đang là 9.5 đấy à, không phải trận đấu nào cũng anh em cứ tập trung vào hai cái kèo chính để ăn thua đâu anh em nhá đấy đây là cái cách chơi cũng như là cái cách mà anh em chúng ta đầu tư bóng đá thì tất nhiên rồi những anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền thì anh em liên hệ xin vào nhóm mình cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau chúng ta sẽ anh em xa bờ thì anh em sẽ chắc chắn sẽ được về bờ an toàn cũng như là anh em muốn kiếm tô phở hay là ly cà phê buổi sáng thì tất nhiên rồi rất dễ dàng để anh em chúng ta có thể kiếm một ngày có rất nhiều những trận đấu để anh em chúng ta đầu tư bóng cỏ cũng có rồi là những cái trận đấu như thế này thì tất nhiên là bây từ bây giờ cho đến cuối năm rất nhiều những trận đấu hấp dẫn để anh em chúng ta có thể đầu tư anh em nhá Đấy, cái việc của anh em là chỉ cần cầm cái điện thoại lên à, nhập số điện thoại của mình vào nhắn tin và anh em sẽ được hỗ trợ cũng như là được à, tiếp xúc với các bet thủ trong nhóm của mình đặc biệt là trong nhóm của mình thì có rất nhiều những cái bet thủ nữ anh em nhá đấy đây cũng là một cơ hội để anh em chúng ta có thể thoát FA trong năm nay đấy thì nói đến đây thôi À, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình